lửa vàng vừa đốt hương thanh khỏi sông pháp giới kết thành tượng dân chí tâm thịnh nguyện ân cần ngưỡng mong chư Phật hiện thân chân lòng Nam mô dân cải Bồ Tát Nam mô dân cải Bồ Tát Nam mô Hương Vân cai Bồ Tát Ma Tát Quyền diệu trên đời Pháp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 tác là vô tận ấy từ chỗ ngồi đứng dậy quang thai nhân kinh thành trịch áo bài dài hướng về đức phật chậm tay bạch rằng um, Bạch đơn Phật quan âm Bồ Tát Nhân duyên về tên đặt quan âm Phật rằng này gã thiện nam Nếu như muôn ưng trăm ngàn chúng sanh bể khổ não điêu linh tài anh nghe quảng âm bồ tát quay linh một lòng khẩn thiết sơn danh thời bồ tát quan âm thanh cứu nàng hoặc có kẻ thân lâm quả quảng ờ, niệm quán âm lừa chẳng đốt tiêu ờ. quay tận bồ tát cao siêu ờ, chúng sanh xưng niệm thoát điều nghi nan hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn niệm quan âm chỗ cạn gầm liền quay thân bồ tát diệu quyền chung sanh xưng niệm thoát miền nguy nan hoặc sanh chung trăm ngàn muôn ân cầu bạc vàng bảo vật trân trong xa cơ mã nao sang hô lưu ly hộ phách lộ đồ giang nguy vào biển ca gặp thì do bạc à, thuyền tấp bờ la xa nguy nan một người sân à, niệm quan âm à, mọi người nương cậy quay thần cứu an hoặc có kẻ thân lâm đau nạn niệm quan âm gây đoạn gươm đau quay tầng bồ tát nhiệm màu chung sanh xưng niệm nạn nào cùng quan hoặc có quê già xó là sáng khâm tam thiên toàn băng chung nhân nghe sừng dành hoàng thể âm mắt không giảm ngó huống tầm hại ai hoặc kẻ tội hoặc người vô tội bể gồng cùm ràng trôi tâm thân Sơn danh Bồ Tát Quan Âm Gông cụm rời ra tâm thân nhẹ nhàng Quạt thương khanh trên đàn hiểm trợ Giấc giai nhân chuyên chờ báo trần đầy đàn quán tật nhân một người trong bọn bình tâm xương rằng các nam tử sinh đừng hô quảng phải một lòng niệm tưởng quan âm Ngài ban vô quý diệu thâm Chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàng Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Các thương nhân đồng Phật tiếng sưng nhờ sơn danh hiệu ân cần đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan vô tận ấy quan âm bồ tát sức quay thần to tác dường kiên à, niêu người dám à, dụng à, nhiều bề niệm danh bồ tát dứt lìa dâm tâm à, nếu có kẻ nhiều sân lắm hận niệm quán âm hận tận sân liền nếu người xây chướng nhiều bể niệm danh bồ tát dứt lìa sân tâm vô tận ý quan âm bồ tát Sức quay tầng to tăng dường kiên năng làm lợi ích nhiều bề ngờ chúng sanh tâm niệm chớ hề lạng sao nếu phụ nữ muốn cầu con cái à, năng cung dường lễ bái quan âm à, cầu nam thì đặng sanh nam à, cầu nữ sanh nữ thành tâm đắc thành cầu nam được trai lành đức tri cầu nữ xanh gai quy đẹp sinh trước chồng cội đức nhân lành ai ai ai nhìn thấy kinh thành ai thăm vô tận ấy quan âm bồ tát sân à, quay thần to tác dường kiên à, cung dường lệ bái chi chi à, chẳng ao mất phương nên trì niệm danh Dĩ ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát à, Niệm nhiều tên như các sông hằng à, Sao mười hai ân gia tăng à, Xăm sanh tử sự cùng dân trọn đời ngầm vô tận nghi vậy người suy nghĩ công đức người dường ngày nhiều chăng ngài vô tận ý thưa rằng thế tôn phước ấy vô ngần xiết chi nhân Phật lại nói bằng khi có kẻ niệm quan âm cho chi một thời ở cung dường lễ bài đức ngài à, phước so người ấy kẻ này như nhau ngàn muôn ức kiếp sao chẳng dân ờ, niệm quan âm phương đức vô vàng ờ. Ngài vô tận y bạch na rằng ờ, Thế Tôn Bồ Tát quan âm sao làng dạo khắp cõi ta bà thế giới ờ, về chúng sanh dạng nói pháp lành ờ sơn à, màu phương tiện độ xanh à, đâu là duyên cơ côi sinh dài bài à, Phật mới bao hơi này nam tử có chung sanh quốc độ xa gần muốn cầu thân phật độ dân à, quan âm liền hiện phật thân hộ trì à. cõi muôn được bích chi qua độ à, hiện bích chi vị đo giảng kinh muốn thanh văn đến độ sanh hiện thanh văn đến pháp lành tuyên dương cõi muôn được phạm dương qua độ hiện phạm dương vì đó giảng kinh muôn cầu để thích độ sanh hiện thân đê thinh pháp lành dạng phân muốn tự tại thiên thân qua độ hiện thân này về đo giảng kinh muốn đại từ tại thiên thân hình hiện đại tự tại thiên minh độ trần muốn thiên đại tướng quân thần quá độ à, hiện tướng quân vì đo giảng kinh à, muốn tỳ xa đến độ sanh hiện tỳ xa đến pháp lành dạng phân muôn tiểu vương dùng thân qua độ hiền tiểu vương vị đo giảng kinh muốn cầu trượt giả độ sanh hiện thân trường giả thiết trình lý chân Muốn cơ thể dùng thân qua độ hiện thân này vì đó giảng phân à, cõi nào muốn bậc tế quan à, hiện tha tệ quan đến luận bàn cao sang à cõi muôn được bà la môn độ hiện thân này vì đó giảng kinh muôn cầu tự chung độ sanh hiện thân tư chung thuyết minh luận bàn muôn phụ nữ của hàng trưởng giả bà la môn cư sĩ tể quan tức thì nghiện phụ nữ thân thùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn cõi muôn được đồng nam qua độ hiện đồng nam vị đo giảng kinh à, muốn cầu đồng nữ độ sanh hiện thân đồng nữ pháp lành dạng ra Muốn thiện long và so càng tham ca lậu la cùng các tu la cận na la ma hầu lan muốn cầu tất cả nhân và phi nhân hiện thân đó nga cần nói pháp mà phương tiện này độ khắp thế gian à, muốn cầu thần chăm kim cang à, hiện thân thần chăm kim cang độ trần à vô tận ý quan âm bồ tát thành tựu phần công đức quay linh thần thông hiện các thân hình dạo cùng ca cõi độ sanh thoát nàng cả người phải cúng dường chăm chỉ chỗ nguy nan vô ý ban ra cho nên trong cõi ta bàn gọi vô ý thì đó là quan âm vô tận ấy thưa rằng bạch phật con cúng dường bồ tát quan âm cõi sâu anh lạc bảo trân báo màu đang giá nghìn trăm lượng vàng Dân Bồ Tát thưa rằng nhân quả nhận của này Pháp thi bảo trân nhưng Ngài Bồ Tát quan âm không ân thọ lành Bảo trân cung dường um vô tận ấy thưa rằng bồ tát sinh à, tự bi thọ nạp bảo trần à, bấy giờ phật bảo quan âm à, phải thường tự chúng cùng hàng thiên long vô tận ý trong vòng bồ tát a tu la càng tháp và so ngã ca lầu la khẩn na la ma hầu la với nhân và phi nhân mà tho lành bảo trân anh là ca tức thời ngài bồ tát quan âm thương trong tư chung các hạng ở thiên long nhân với các đoàn phi nhân nhận anh lạc hai phần phận tánh kinh dâng lên này đức phật đà một phần dân phật thích can một phần phụng tháp phật đa bao gần vô tận ấy quan âm bồ tát có xưng thần to ta dường kiến ta bà tử tại đi về ngài vô tận ấy kệ thi hỏi rằng đừng thể tôn tượng con ma con xin hỏi lại rằng à, nhân duyên gì bồ tát à, tên gọi quan thế âm Phật hoàn toàn tương quy à, kể đa vô tận nghi à, người nghe lượt quán âm à, khắp nơi nơi thị hiện hậu nhiều ngàn ân phật nhiều kiếp có lượng biên quan thể âm bồ tát phát rộng thanh tịnh nguyện ta về người lượt thuyết nghe thầy niệm quán âm các khổ não tiêu diệt nếu một niệm thành tâm dầu ai có ác tâm sô té hầm lửa độc nhờ lực niệm quán âm hầm lửa thành áo nước hoặc ai chìm biển cạn mắc nạn quê rồng cán nhờ lực niệm quan âm sông gió không gây hoàng hoặc có kẻ tâm từ tu di xô ngã nhờ lực niệm quán âm như mặt trời không hạ ngàn hoặc có kẻ đuổi phân à, từ kim càng tẻ xuống à, nhờ lực niệm quán âm à, một mãi long chẳng tồn hoặc giặc quan dây gần à, đều cầm gương muôn hại à, nhờ lực niệm quán âm à, lòng lành kia bóng khồi hoặc tội vua phạm nhầm xăm to hình tiết mạng nhờ lực niệm quán âm đau liền gãy từng đoàn âm hoặc mang cảnh giam cầm tay chân bị còng trói ờ, nhờ lực niệm quán âm ờ, tự nhiên đặng thoát khỏi nhầm Hoàng bể đầu độc ngầm mà ai mưu hại mình khổ nhờ lực niệm quan âm à, mù hại hoàng về đoan âm hoặc gặp la sát gần à, rồng độc cùng quỷ quay à, nhờ lực niệm quan âm à, thầy đều không dám hài bể thu giữ dây quần à, nhằn nanh xòe vũng đoan à, nhờ lực niệm quan âm à, vội tìm đường chạy trốn rắn độc và bò cạp hà hơi độc đôn khâm nhờ lực niệm quan âm nghe tiếng liền ẩn nấp mang Mây giăng sầm xét nhãn mưa đã tuôn hồn loạn nhờ lực niệm quán âm tức thời đều tiêu tan chúng sanh dưỡng tai nạn thân cổ bất gian nan hoàng âm sức tri diệu năng cụ khổ thế gian thần thông lực phi thường ờ, quang âm ờ, nhiều phương tiện ờ, các quốc độ mười phương không cõi nào chẳng hiền các loài trong đường giữ nhờ diệu lực quan âm tam độ cùng tư khổ khiến tho khỏi lần lần chân quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán từ quán chung thường nguyện thường chiêm ngường thể sang xua công nhớ mặt trời tệ phá mở năng trừ tay do lửa soi sang khắp trần nhớ Thể bi như xăm nổ lòng từ tớ mây gian rưỡi mưa pháp cam lộ diệt lửa phiền lao trần kiện thưa đến cửa quan à, trong trận quân kinh hoàng à, nhờ lực niệm quan âm kẻ thù đều lui tan à, tiếng diệu tiếng hoàng thế tiếng phạm tiên hai triều tiên thế gian kho tỷ nên phải niệm thượng nhiều niệm niệm chớ nghi nàng quan âm là tịnh thanh hay làm chốn tựa nương cho kẻ trong khổ cành đủ tất cả công đơn mặt lành trong chung sanh rộng công lượng biện phước nên kinh lệ chi thành có bồ tát hiệu danh trì địa nga tư chốt ngồi đứng dậy bạch rằng à, chúng sanh nghe lực quan âm à, thần thông thị hiện phương tăng nghiệp mòn à khi phật nói vô môn diệu phẩm chung hội đồng tám dạng bốn ngàn nghe rồi đều thải phát tâm bồ đề vô thượng thầm thâm diệu quyền phổ môn tăng phổ môn thị cứu khổ tầm thanh từ bi thiên pháp độ mê tình theo lời khẩn nguyện cảm ơn tùy hình tám nàng tiêu diệt bốn biển an bình mười hai thập nhị nguyện nam mô hiện bi nguyện thông danh tự tại quan âm như lai hoàng pháp hoàng thể nguyện nam mô nhân niệm tâm vô quay ngài quan âm như lai thường cư Nam mô trụ ta bà ô minh giới quan âm như lai tầm thanh cứu khổ nguyện Nam mô hạng tạ ma trừ yêu quái quan âm như tai năng trừ nguy hiểm nguyện ngầm Nam mô thanh tịnh bình thủy dương liễu quang âm như lai cam lộ sai tâm nguyện ngầm nam mô đại từ bi năng ê xà quang âm như lai thượng hành bình đẳng nguyện Nam mô chu dạ tuần vô tôn hoài quang âm như lai thể diệt tam đồ nguyện âm Nam mô vọng Nam nham cần lễ bái quan âm như lai và tỏ giải thoát nguyện âm nam mô là tạo pháp thiện vô khổ hải quan âm như lai độ tận chúng sanh nguyện âm Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái quan âm như là lai tiếp dẫn tay phương nguyện um, Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới quan âm như lai di đà thọ kỳ nguyện âm um, Nam mô đoan nghiêm thần vô tỳ tại quan âm như lai quả tu thập nhĩ nguyện Diễn thông hiệu quy đại sĩ quán âm mười hai nguyện lớn quang đại cao tâm vào nơi khổ hà ngài độ khôi mê tân tầm thanh cu khổ chôn chốn hiện thân Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát ơi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát ma a ba nhã ba la mật đà tâm kinh tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bợt mây trần Lão lão một thanh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thành phạm à, vẫn tâm mây lặng trọng sang xuống à, cội bờ kia một bước đến nơi à, trái lòng tròn đủ xưa nay à, công thành quả chứng tỏ bài đích đáng à hạng bồ tát danh quang tự tại gây tam thiện vô ngại đến trong tâm vào tri huệ mở thông soi tay năm quận địa không có gì um, Độ tất cả không chi khổ anh Đồng thức tâm hiền cảnh sẵn ràng Sẵn không chung ở một nhà Không chẳng khác sẵn sắc nào ca không ai sắc tương cung đồng không tưởng không tưởng nghĩ như tượng sắc kiên thọ tương hành thức phân chiên cùng lại như vậy tâm về chân không Tòa sắc tướng nhân ông tạm đoan can pháp kia tương họ luận chân Chẳng sanh chẳng dứt thường chân Chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thiêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lão lão vô ngại thường chân vốn không ngủ quận âm bằng sao càng chẳng có sáu trần cũng không thay rộng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không à, tánh không sản suốt đại đồng à, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi chỉ vẫn không có thân gì và trên à, nguồn chi là hết chết và sang à, tư đề cũng chẳng có nào à, không chỉ là chi có nào đắc chi nhân do vô sở đăng ly tất cả nhân pháp kia đều xa nhị công vận lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngay gì um, không quay ngài có chi cũng bố tân xa lìa mộng tưởng đau điên tâm không rốt rau chu duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật nghi đàn ban nhà đau bồ đề chân quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tội tăng cõi chân mau về ngầm thiệt thần vô lên tri đại lực thiệt thần chú đúng bậc quang minh ai chú tôi thượng ngoại linh ai chú vô đẳng tinh tinh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân ca khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư làm thần chủ chân như thiết rằng yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba nga yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tát bà nga hiền đệ hiền đệ ba la hiền đệ ba la tăng hiền đệ bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạng đa điền dạ tham a di đi đô ba tỳ a di đi đa tân đam ba tỳ a di đi đa tỳ ca lan đề a di đi đa tỳ ca lăng đa và di ni và và na chi đa ca lê ta bà ha nam môn a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa đi dạ ta a di đi đô ba tề a di đi đa thân nam ba tề a di đi đa tề ca lan đề a di đi đa tề ca lan đam. Ya di ni ya ya na di đa ga lê ta ba ha nam mô a di đà bà ya dạ đa ta ya dạ đa ya dạ đa điện ya ta a di đi đô bà tiền a di đi đa tất nam bà tiền a di đi đam tỳ ca lăng đề a di tỳ đa tỳ ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lệ ta bà ha đức quan âm quay thần lòng lòng à, khâm thế gian điều trọng danh ngài chúng sanh hết ờ, thải ai ai khi nào gặp ờ, nạn niệm ngài liền quang bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ ờ, quan thế âm cụ khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành hễ ngài nghe tiếng ngưng danh tới liền dầu trọng bệnh liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chi tâm niệm tới danh ngài cùng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới à, ngài giang sanh xuồng cõi nhân gian qua thân còng chúa đoan trang à, diệu trang vương nữ ngai vàng vua trang Diệu thành nay chính là chỉ cả sao cung tu chừng quả văn thù diệu âm trì thơ cũng tu phổ hiền chừng thánh đền bù công lao trọn ngót nhà được vào canh phật lòng từ bi chân chất đang ghi tuổi nhỏ tri cả ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu trọn chín năm chẳng tự lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tại động hương tích bắc thành việt nam một cảnh tiếng mây lam che phủ cõi cam tiền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ưng danh theo hầu à, dưới bể ngọc chia hai sớm tối chầu hai bên không lỗi đạo thầy à, luôn luôn chớ tranh à, thẳng ngay à, hành theo ý chỉ của thầy ban rang Hoàng Thế Âm danh là tự tại Khâm tam thiên qua lại dạo chơi Tự bị ngài muốn độ đời Mười hai đại nguyện thiệt thời cao sang nguyện nào cũng đều mà là rốt ráo chuyên tâm về chánh đạo độ ta biển nam hải rồi núi phổ đàm chỗ ở nơi ấy cũng là hương sơn à, trong một phẩm phố môn thể hiện à, đức như lai thuật chuyện khen ngài um, quay thần linh hiển không hai tầm thanh cu khổ chẳng nài công phu um nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tỳ ý muốn chi ngài liền ân hiền tức thầy tới nơi diệu văn cấp kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường à, chi thành đột nén tâm hương vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền à, những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy à, Đấng Như Lai truyền dạy không sai Chúng ta chớ co quảng này Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho ngâm trong khô ái đò từ dẫn đợi nga vượt chung sanh đưa tới lạc ban chính từng sen báo đài vàng di đà thọ ký rỡ ràng thành thời nhân từ bi cô khổ đổ đời tầm thanh dài nạn đến nơi hòa bình Nam mô Thẩm Vương Thường Trụ Tam Bảo Nam mô ông Thẩm Vương Thường Trụ Tam Bảo Nam mô Thẩm Vương Thường Trụ Tam Bảo phụng kinh anh niệm phật kỳ ngang công đức thù thăng hành vô biên thăng vương giai hội hương phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh Tông giác vô lượng quan Phật xa nguyện tiêu tam trường trừ việc nào nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tội chương tận tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo Nguyện sanh đây vương tình đỡ trong ngô âm liên hoa Di phù mẫu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh bân nơi Bồ Tát Di bằng lực Nguyện dị tự công đức vô cầm ơn nhân thiên ngã đằng giữ chung sanh giai công thành phật đạo tự quay phật được quyền chung sanh thể dạy đại đạo pháp vô thượng tâm tự quỷ pháp đơn nguyện chúng sanh tam nhập kinh tạng tri huệ như hành Tự huế tăng à, được nguyện chúng sanh à, lòng ly đại chúng à, nhân thiên vô ngài Nguyện đem công đức này à, hướng về khắp tất cả à, đệ tử và chúng sanh à, đều trọn thành Phật đạo.